nào bây giờ ta làm lại nhá ờ, đánh chữ bất kỳ hoặc là chữ ờ, không em chẳng biết viết chữ gì mấy rồi là ta chọn phông chữ này phông chữ ờ, ta thường ờ, chọn trong cái phần mềm của mình thì ở máy nào cài đặt thì ta sẽ có không cài đặt thì sẽ không có ta nhớ như thế nha xong bắt đầu ta vào tiếp theo là vào effect ta chọn 3D chọn extrude and bevel đó còn ta chọn này đúng không à, ta xoay cái này cho nó nhanh gắn lại xoay rồi ta nhấp ok cái này ta cho màu khác được màu xanh này. thì là chữ 3D nhé rồi bây giờ ta muốn lấy lại nó thì ta vào Windows ta chọn Experience à, Experience đây nó hiện ra đây rồi có chữ FX ta nhấp nó vào nhấp vào cái dòng FX ấy bây giờ ta chọn preview này xong rồi ta chọn map à, ta chọn uh symbol symbol ra đã xong rồi ta làm cái này rồi bây giờ ta vào windows ta chọn symbol nó mạ mạ vàng người ta phải download trên mạng để miếng vàng người nhá hình ảnh ấy hiểu chưa Ôi, không có thỏi vàng ở đây vàng thật các người ta chụp ảnh thì ông ánh được nhưng mà ở trên này máy làm gì có vàng chị màu vàng nó không có ánh được vàng thật vâng và, nhá có nghĩa là mình cứ làm gì mình bút nó vào symbol là được xong bây giờ ta vào windows chọn appear liền ra đâu đâu đâu nó đâu rồi ở à, đây không phải cái này không phải appear liền nhé đây không phải mở lại này đó thì có hình uh, chọn vào đây thì nó có phải nhấp nó vào đây nó mới hiện ra 3D nhá dòng này kích đôi lên đó nhấp đôi về chọn cái này chọn map đúng không rồi bây giờ ta sẽ chọn từng mặt một mặt in là cái mặt nào đây có chữ y này nó đấy nó tách ra rất nhiều thứ cái này rất nhiều lắm đấy thì nó dán cái miếng kem này vào cái chỗ xẻ này mình nhìn thấy đây nhá rồi ta lại next tiếp này sang cái thứ hai ta lại chọn cái kem vào Đấy. next tiếp chữ nào càng phức tạp thì nó lại trẻ ra rất nhiều thứ đây ta gọi là tách ra mà Đấy. đi xây nhà thế sẽ muốn một phát được 10 tầng luôn làm sao có công cụ là làm được đó rồi cứ như thế đấy nó lại trẻ như thế này Đấy, thầy connect tạm là khóa phải. Đó. Thầy có hình đúng không thầy? Lại tiếp. Ờ, chọn cái chữ này nó xài nhiều quá chữ mà nó phẳng thì tốt thôi không sao tách mãi mới xong rồi chữ in à, chữ y Đấy, ta dán nó vào tức là cái khung thì là cái chữ còn cái vỏ thì là cái bánh nhớ chưa mình học, học như thế thì mình học cái bản chất của nó như vậy thay cái chữ in của mình bằng cái chữ uh, mặc định Đó. Này tiếp rồi Đó. Này tiếp rồi chọn vào Next tiếp chọn vào bao giờ đến uh, chữ kia tiếp Vâng, vì em chọn cái chữ kiểu này Chữ nào càng xẻ thì nó lại càng bị ra nhiều Chọn cái chữ nó không được ấy lắm Thôi không sao, ta chọn cái chữ Y đi Vâng Để ta cái Tắt đi đi nào nó trẻ vào tất cả các mặt nha cả cái mặt đằng sau nó cũng trẻ ra đấy là giờ tôi nhấp ok ví dụ như thế sau bây giờ có thể đưa kìa đấy cắt thì nó cũng thế thôi đây em phóng to lên đây chị nhìn thấy không cái ảnh nó vào từng mặt một thế bây giờ chữ mạ vàng thế thì mình phải chụp cái miếng vàng bóng óng ánh ở trên mạng mình lấy về to miếng to mà mình đặt nó vào trong symbol mình đánh chữ 3D thì là có cái chữ vàng chứ không phải người ta vẽ được màu không lên được không làm được màu lắm thì chị chọn chữ y đơn giản đây tại em chọn thì mình đó à? không không được chị ạ vâng nhá đây là 3D mà em đang mở áp vào 3D mà. còn 2D nó lại dễ đúng không Đó. 2D thì cắt đường y đây đây nhá đây vàng đây em đây nó chỉ cắt cái phần ấy thôi các cái phần ngoại phần mặt ngoài còn mặt 3D nó không có chị hiểu không đây chọn đây để chọn clip mà make đây nó chỉ như này thôi không được 3D được chưa không được còn đằng sau không có ví dụ vàng muốn dán cả rìa nữa không được đúng không Đấy, ảnh nó lồng vào trong đây là nó chỉ cắt theo cái mặt nạ thôi rồi bây giờ đến đợt chữ nghệ thuật là chúng ta đi in cờ yếu Đấy, học này xong phải áp dụng được vào các bài học và không có lại trần văn hết à, và bắt đầu vào vào vào uh, graphic style nha đây à, chọn đây nha xong chọn đây đấy cho chị nhá đây đấy cho đây đấy, đẹp chưa đúng không xong rồi mở theo thư viện ra thì có nhiều loại đấy, loại tài effect này đây đây đây ở đây đúng không đấy nhá nghĩa là cái bộ này thì cho mình áp vào lên thêm cái thêm thuộc tính nào em muốn thêm bỏ bớt đi thuộc tính này hay thêm thuộc tính muốn thêm thì lại vào up kia thôi đây nha vào tia đèn này đúng vâng. không bây giờ em muốn thêm uh, bỏ đi cái gì thì ta bỏ vào trong này hả đây ta muốn thêm uh, thay màu đỏ màu khác nhé thì nhấp vào đây chọn màu khác màu xanh đó chọn màu nâu chọn màu được chưa đây còn bây giờ muốn khoảng cách của nó ra bao nhiêu là đánh nó vào đây chẳng hạn vào 20 cm Đấy. thì nó ra to nhớ chưa Nên là vẫn thêm rồi vẫn thay được Ova City ta muốn mở đi mở thì bằng Đấy. được chưa tức là tùy chỉnh thoải mái nhá Đấy. Đấy. và trong đấy nhá là có người làm virus cả đời chẳng biết cái tính năng này đâu và không hiểu tại sao người ta lại làm được chữ đẹp thế đấy mình làm được những cái rất nhiều thứ đúng không đấy chỉnh ở trong này thế xong rồi lại thích uh, chọn style cho riêng cái nào đấy thì lại chọn chốc chẳng hạn đây lại chọn áp dụng style đó thì nó lại vào riêng của nó nhớ chưa vân vân thế là những cái mà rất quan trọng đấy xong rồi ờ, để sang bên kia thì giờ dậy rồi đúng không đây thầy trở về này bây giờ biểu tượng này in cơ yếu này đây để giữa đi à để đâu được mình cho sang kia cho giữa cho ngoài tùy chọn cái nút này cho nó nhỏ lại cho nó khít vào phóng to lên cho khít nếu chốt ờ, mà người ta thích kiểu chữ này ngon rồi thì mình cứ thế mình ghi nó vào thôi in hai chẳng hạn đuôi là EPS nút số 1 ghi level cấp 3 ok Đấy. bây giờ bật in ra lên cho trang bên này là chữ in cửa yếu này bên này đỏ bên này tím đúng không để thể lấy ví dụ nhé còn ta thực hành cụ thể bài chủ đề ta thích là làm cái gì ta làm Đấy. cho nó nhỏ lại Đó. cho nó nhỏ lại nhá nhỏ lại. chọn là fit tí fit content to frame Đó. nó nhỏ theo này thế xong rồi lúc mình in thử ra trang bên trang số 2 trang 9 đi hay in tắt cũng được tùy ta in tắt đi import đó Đấy, input hiếu không có để bạn này được đó bên này là chữ này đúng không bên kia chữ kia bên này chữ này bên kia chữ kia thế thôi còn trang thiết kế nào là do chúng ta thêm vào đường kẻ rồi biểu tượng vân vân làm hết bên kia cho là được chưa cách làm như vậy Đấy. không ờ, ờ, khách nó chốt thì cứ thế mà in đi sửa kiểm tra phá vỡ nó ra à, vỡ thì anh phá vỡ bằng phần mềm gì thuộc tính của những cái gì mới quan trọng thì nó là pdf gì thì dùng phần mềm ấy đó và nó có gì uh, nitro pdf rồi uh, ờ, forsyth pdf đầy thì kiểm tra em kiểm tra thế chẳng giải quyết được gì ví dụ em mục đích của em là làm cái gì chứ phải cụ thể em cứ bảo kiểu là em sao chép rồi copy ra file khác copy ra ổ ra một cái ổ cứng PDF đã người ta đã file nguồn như nào ra kia